Trong từ của tiếng Việt được chia ra làm hai loại, đó là từ đơn và từ phức. Từ đơn là từ có một tiếng nhưng bắt buộc phải có nghĩa. Nếu không có nghĩa, nó chỉ được gọi là tiếng thôi nhé. Ví dụ, bố, mẹ, xanh, chạy, vui. Nhưng cũng có khi từ đơn được cấu tạo gồm nhiều tiếng, ta còn gọi là từ đơn đa âm hay là từ đơn đa âm tiết. Hầu hết các nhóm từ này là những từ được phiên âm tiếng nước ngoài nhưng đã được Việt hóa. Ví dụ, cà phê, sô-cô-la hay bù nhìn. Nhóm thứ hai chúng ta cùng nhìn lại, đó là nhóm từ phức. Từ phức được chia thành hai nhóm từ, đó là từ ghép và từ láy. Trong nhóm từ ghép ta lại có hai nhóm nữa. Đó là từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại. Từ lấy được chia ra làm 5 kiểu lấy, Đó là lấy âm đầu hay còn gọi là lấy phụ âm đầu, lấy vần, lấy âm và vần, lấy tiếng hay còn gọi là lấy toàn bộ và lấy đặc biệt. chúng mình cùng ôn kỹ hơn một chút về từ ghép nhé. Từ ghép đó là những từ được tạo bằng cách ghép hai hay nhiều tiếng với nhau, nhưng tạo nên một nghĩa chung. Ví dụ, đứng độc lập một mình, từ đơn trong chỉ biểu thị một ý. Từ đơn sáng chỉ biểu thị một ý riêng. Nhưng ghép hai từ này lại với nhau, ta có một từ chung, đó là từ trong sáng.